từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 6 năm 2022. Như quý biết ạ, thì tuần qua cậu vàng chúng ta biến động sideways trong biên độ rộng. Cậu vàng mở cửa ở 1850 à, xuống thấp nhất ở 1828 và lên cao nhất ở 1874 trước khi đóng cửa 1851. Tuần qua xuống hướng mua của chúng ta thì chính xác nhưng mà khá tiếc là điểm của chúng ta bị dừng lỗ trước khi giá tăng lên chốt lời. Chúng ta mua vùng 40 41, chúng ta dừng lỗ vùng 32. Đấy. Nhưng rất tiếc là giá xuống đến 28 trước khi lên đến điểm chốt lời 70 mà chúng ta kỳ vọng. Nhưng bù lại thì chúng ta chốt lời rất rực rỡ với lệnh uh, mua uh, dầu ở vùng giá là 11 đến 11 năm. Giá thực tế xuống đến 11.3 trước khi quay lên 120. Rất là mạnh. Và lệnh uh, euro của chúng ta rất là thành công, đúng không? Chúng ta mua đúng đáy rồi giá tuy không lên đến điểm chốt lời lên được có 120 pip thôi nhưng đóng cửa thì cũng có thể đem lại chúng ta 100 pip có thể nói là tuần qua là một tuần giao dịch cũng có thể chấp nhận được chưa thực sự thành công các lệnh về chứng khoán của chúng ta thì giá không tiến được đến ờ, vùng mua vùng bán cho chúng ta kỳ vọng tuần qua thì xu hướng chung của tuần xét về yếu tố tin tức thì như chúng ta biết ngày thứ hai thì Mỹ Bank Holiday Mỹ không giao dịch, do vậy là thị trường sideways, biên độ hẹp. Ngày thứ ba Mỹ có giao dịch nhưng cũng không có thông tin nào quan trọng được công bố. Ngày thứ tư cũng vậy. Ngày thứ tư thì bắt đầu có thông tin và thông tin uh, chú ý của Mỹ chính là thông tin chỉ số PMI IFN, chỉ số sản xuất thì chỉ số này có tăng nhẹ so với kỳ trước. Uh, từ mức 55.4 tăng lên 56.1 không thay đổi nhiều. Số việc làm mà các công ty Mỹ có nhu cầu tuyển dụng là 11,4 triệu việc làm, cũng không thay đổi nhiều. Nói chung là từ đầu năm đến giờ thì số việc làm của các công ty Mỹ luôn xoay quanh mức là trên 11 triệu việc làm có nhu cầu tuyển dụng. Vào ngày thứ năm thì thông tin ADP năm farm của chúng ta xấu hơn dự kiến. Số việc làm được tạo mới chỉ 128.000 việc làm. Tuy nhiên, à, tâm điểm của chúng ta rơi vào ngày thứ sáu thì số việc làm được tạo mới trong tháng 5 là 390.000 việc làm, cao hơn mức các chuyên gia dự kiến là 325.000 việc làm. Cái ờ, mức uh, quanh 400.000 việc làm này thì tôi cũng dự đoán từ trước. Ở ờ, bên cạnh đó thì cái mức tỷ lệ thất nghiệp thì dừng ở mức 3,6% cũng không thay đổi nhiều. À, đứng yên so với kỳ trước 3,6% và không được uh, thấp hơn so với kỳ vọng của chuyên gia 3,5%. Có thể nói là với những tin tức tuần qua thì tin tức nó không quá tốt hoặc không quá xấu do vậy nó không ảnh hưởng nhiều đến biến động ờ, xu hướng của thị trường tài chính do vậy là cả tuần thị trường tài chính của chúng ta hầu hết đi ngang thị trường chứng khoán của chúng ta có 5 phiên hầu như đi sideways trong biên độ hẹp là chủ yếu đi trong mức là 327 lên đến 332 đó 2% trong cả tuần cầu vàng của chúng ta cũng sideways trong biên độ rộng Ờ, có mỗi giá dầu của chúng ta thì có xu hướng tăng mạnh hơn còn các cặp tiền tệ thì cũng đa phần sideways ngay cả chỉ số ờ, đô la index DXY thì cũng đi sideways như vậy thì ờ, tuần qua một tuần biến động khá là yên ả thị trường tài chính và có lẽ thị trường sẽ chờ đợi những thông tin trong tuần này tuần này thì chúng ta sẽ có những thông tin gì Ngày thứ hai tuần này thì các thị trường lớn nghỉ bank holiday rất là nhiều. À, thị trường châu Âu, Úc thì có Australia và New Zealand nghỉ lễ. À, thị trường châu Âu thì có các nước châu Âu này, EU này, à, ờ, EU có Pháp này, Đức này, à, Thụy Sĩ này. Do vậy nhiều khả năng thị trường ngày thứ hai sẽ biến động uh, sideways thôi, không biến động quá mạnh. Ngày thứ ba thì buổi sáng vào lúc 11 giờ 30 trưa chúng ta có thông tin về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Australia. Nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương Australia sẽ tăng lãi suất từ mức 0,35% lên 0,75%. Đây sẽ là một mức tăng lãi suất rất mạnh vì chúng ta biết đợt trước ờ, kỳ tăng trước thì Ngân hàng Trung ương Australia tăng rất là nhẹ, tăng từ mức 0,25 tăng 0,1 lên 0,3. Nếu lần này từ 0,35 mà tăng lên 0,75 tức là tăng 0,4, tăng gấp đôi so với mức lãi suất hiện tại thì nếu thực sự tăng như này đồng Australia sẽ có xu hướng là tăng giá. ngày thứ ba thì Mỹ chúng ta không có thông tin nào quan trọng ngày thứ tư cũng vậy Mỹ không có thông tin nào quan trọng cả à, ngày thứ năm thì ờ, châu Âu chúng ta sẽ có thông tin uh, cuộc họp của ngân hàng trung ương ECB dự kiến thì lãi suất vẫn giữ nguyên nhưng như chúng ta biết ECB sẽ tăng lãi suất vào dự kiến vào tháng 9 và việc uh, chủ tịch ECB ECB họp báo sẽ đưa ra những manh mối tin tức về xu hướng đó vào ngày thứ sáu thì tâm điểm của chúng ta có lẽ sẽ rơi vào ngày thứ sáu nhé tâm điểm của chúng ta chính là thông tin CPI của Mỹ thì uh, ờ, CPI kỳ này dự kiến tăng rất là mạnh nhé CPI của chúng ta dự kiến tháng này sẽ tăng là 0,7% so với cùng kỳ tháng trước và nếu so với cùng kỳ năm trước thì CPI cùng kỳ năm trước là tăng uh, cũng vào tầm CPI công bố tháng 6 thì lúc đó tăng 0,6% nếu kỳ này thực sự tăng 0,7% thì nó tiếp tục đưa cái CPI năm của Mỹ lên mức 8,4%, tức là vẫn đứng đâu đó mức cao nhất trong vòng 40 năm. Điều này nó sẽ cộng với thông tin về uh, tỷ lệ thất nghiệp và số việc làm được tạo mới tuần trước thì nó sẽ tiếp tục củng cố cái nhận định của Fed là nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh, chống chịu tốt và Fed sẽ tiếp tục phải tăng mạnh lãi suất để kiểm chế lạm phát. Như chúng ta biết, Fed sẽ họp vào ờ, ngày 14 đêm ngày 14 và đêm ngày 15 à, ờ, tuần sau giữa tuần sau và sẽ đưa ra chính sách tiền tệ à, hiện nay thì vẫn các chuyên gia vẫn đang dự kiến là Fed sẽ tăng lãi suất là 0,5% và cái việc uh, bắt đầu thu hẹp cái bảng ngôn đối kế toán 45 tỷ đô một uh, tháng trong 3 tháng đầu tiên và sẽ tăng lên 90 tỷ đô một tháng từ tháng 9 đây sẽ là một mức uh, siết rất là mạnh tay của Fed và dự kiến nó sẽ ảnh hưởng mạnh đến thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán cũng như vàng forex nói riêng. Đó là xét về mặt thông tin, những ờ, thông tin được công bố định kỳ. Còn ờ, đối với thị trường thì hiện nay cũng ờ, có khá nhiều cái nhận định bi quan của các những nhà đầu tư lớn và những nhà đầu tư cá mập trên thị trường Ờ, chúng ta biết là CEO của JP Morgan thì có nhận định là một cơn bão đang ập tới nền kinh tế Mỹ. Ông ấy có nói rất rõ đến việc là những cái ờ, khó khăn mà nền kinh tế Mỹ sẽ phải đối mặt trong thời gian tới, lạm phát cao, đấy, à, lãi suất tăng rồi siết dòng tiền, tức là hạ bằng cân đối kế toán của Fed là thu tiền về giờ bên cạnh đó thì còn những cái lý do nữa ví dụ như giá năng lượng tăng cao giờ giá các nguyên vật liệu đầu vào à, lương thực thực phẩm cũng tăng cao do ảnh hưởng bởi cuộc chiến nga ukraine có thể nói là có rất nhiều yếu tố bất lợi sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính trong năm 2022 và thị trường chứng khoán nói riêng. Đây cũng sẽ một điểm rất là cốt yếu vì chúng ta biết là nó cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cậu vàng. À, khi mà thị trường tài chính trao đảo thì cái nhu cầu cái trú ẩn hầm an toàn trú ẩn của vàng sẽ phát huy tác dụng và khi lạm phát tăng cao thì cái nhu cầu uh, hầm trú ẩn của vàng cũng càng phát huy tác dụng do vậy rất nhiều khả năng năm 2022 thì 6 tháng cuối năm vàng sẽ tỏa sáng chứ nó không như là 6 tháng đầu năm khi thị trường tài chính càng trao đảo mọi cái yếu tố nền kinh tế nó càng ờ, bấp bênh hơn thì lúc đó giới đầu tư sẽ tìm đến vàng và phân bổ tài sản vào vàng sẽ lớn hơn và hứa hẹn sẽ đem lại sự tăng giá mạnh mẽ cho vàng trong 6 tháng cuối năm. À, ngay cả tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk thì cũng đưa ra cái nhận định là cái cảm nhận nền kinh tế Mỹ sẽ cực kỳ ờ, tệ trong ờ, thời gian tới và ông cũng dự kiến sẽ cắt giảm là 10% việc làm tại Tesla. Nói chung là đối với những người mà có sức ảnh hưởng rất là lớn đối với nền kinh tế và tài chính thế giới như hiện tại như Elon Musk thì rõ ràng là những nhận định này nó cũng không hề đơn giản. Và như chúng ta cũng biết thì các hãng xe điện thì hiện nay cũng đang gặp những cái khó khăn và gần như là bong bóng xe điện xe điện thì đã đổ vỡ đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy cái mức giảm rất là mạnh của các ờ, công ty xe điện các công ty xe điện hiện nay thì có những công ty ờ, đã ghi nhận đến mức giảm là 76%. Bên cạnh đó các công ty công nghệ chúng ta cũng biết là mức giảm rất là lớn đúng không ạ? Đây. Chúng ta có thể thấy là các công ty công nghệ thì lao đao trong cơn bão và có những công ty giảm đến 76%. Chúng ta thấy điều này nó rất là kinh khủng. Những công ty lớn thì cũng có những mức giảm rất là mạnh mẽ. Ví dụ như Amazon giảm 36%, Tesla giảm 38%, à, Facebook giảm 45%, Zoom giảm 44%, Shopee giảm 76%. Nói chung là rất rất nhiều công ty công nghệ uh, sau thời gian bùng đổ khi đại dịch uh, Năm 2020 2021 thì là 2022 đã trở về mặt đất và với mức những mức giảm là trên dưới 4 ờ, 50% thì nó là một mức giảm rất lớn và nhiều ờ, cái ờ, công ty xe điện thì hầu như có mức giảm là 3 phần 4 đến 4 phần 5 cái mức định giá thì điều này nó cho thấy là cái bong bóng công nghệ đang dần vỡ sụp đổ và nó gợi cho chúng ta nhớ đến cái bong bóng dotcom năm 2000 hệ của lụy của nó thì nó sẽ kéo rất là dài chứ nó không thì là 6 tháng vừa qua đâu đó cũng là một điểm rất đáng lưu tâm có thể nói với những tin tức hiện tại thì thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng sẽ khá là đặt trao đảo trong thời gian tới và chính điều này nó sẽ khá là ủng hộ cho xu hướng tăng giá của cậu vàng. Trước khi đi vào phân tích chi tiết thì chúng ta sẽ xem qua chỉ số DXY chỉ số DXY tuần qua thì biến động đi ngang trong biên độ hẹp thôi. Chúng ta không có quá nhiều cái biến động. Chỉ số DXY xuống thấp nhất 101.3 lên cao nhất 102.7 sau đó đóng cửa 102.1. Có thể nói là chỉ số DXY đang có những nỗ lực đầu tiên phục hồi sau khi test MA50. Cá nhân tôi đánh giá chỉ số DXY vẫn sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi khi chạm đến vùng 103 trước khi có thể quay đầu giảm giá về test vùng 100 ừ, có thể nói DXY sẽ đi trong biên độ ờ, biến động hẹp ngắn hạn đầu tuần nhiều khả năng sẽ tăng giá và giảm đảo chiều cuối tuần khi CPI được công bố như vậy thì ờ, các cặp tiền tệ khác trong tuần cũng sẽ biến động có xu hướng rằng co như chỉ số DXY thôi. trên chúng ta xét uh, cậu vàng của chúng ta nhé cậu vàng của chúng ta thì chúng ta biết là tuần qua tuần đi ngang trong biên độ rộng và tuần tới dự kiến cậu vàng sẽ vẫn chưa bứt phá khỏi biên độ này cho đến ngày thứ sáu đến khi thông tin CPI được công bố như vậy từ giờ đến thứ sáu chúng ta sẽ đẻ giao dịch cậu vàng trong cái biên của tuần trước còn đến ngày thứ sáu khi thông tin CPI được công bố thì chúng ta lựa xem cậu vàng bứt phá xu hướng thế nào thì chúng ta giao dịch còn nếu không nếu chúng ta đã giao dịch thành công trong 4 phiên đầu tuần thì có lẽ ngày thứ sáu chúng ta nghỉ cũng được Hiện nay xu hướng chung của gạo vàng thì đang là tích lũy sideways trong biên độ rộng. Nên cá nhân tôi đánh giá tuần tới thì xu hướng chính của chúng ta vẫn là canh mua gạo vàng thôi. Nhưng khu vực mua của chúng ta sẽ là vùng 30 33 nhé. Chúng ta sẽ dừng lỗ 20. Còn chốt lời thì chúng ta sẽ hướng đến vùng giá 60 xa hơn là 70 đỉnh cũ. Đó. Như vậy chúng ta có thể chốt lời 30 đến 40 giá, còn dừng lỗ thì tầm 10 à, giá một mức có thể chấp nhận được ngược lại nếu đầu tuần mà cầu vàng quay lên test vùng 75 chúng ta hoàn toàn có thể bán tôi lưu ý nhé đầu tuần nhé tức là hai phiên giao dịch đầu tuần còn từ giữa tuần giờ đi chúng ta sẽ không bán nữa nếu đầu tuần cậu vàng hiện nay đang 51 mà quay lên test vùng 73 75 chúng ta bán chúng ta sẽ dừng lỗ 85 cho tôi và chốt lời chúng ta hướng về vùng 50 Đấy, chúng ta sẽ chốt lời tầm 25 giá dừng lỗ 10 giá đó chiến lược cậu vàng tuần tới chúng ta sẽ giao dịch hai chiều nhưng giao dịch là trước ngày thứ sáu đối với dầu tuần qua chúng ta rất là thành công khi chúng ta mua quanh 11 giá dầu chạy lên đến 120 à, tuần tới thì xu hướng theo tôi với việc à, các ngân à, à khối liên minh EU vừa ra cái cấm vận mới à, và trong vòng 6 tháng thì sẽ hạn chế, sẽ dừng hoàn toàn việc nhập khẩu à, dầu tại Nga và trong vòng 8 tháng thì dừng việc ờ, nhập khẩu các sản phẩm tái chế như là xăng thì điều này nó sẽ đồng nghĩa với việc là hoàn toàn ngắn hạn thúc đẩy giá dầu tiếp tục tăng giá theo kỹ thuật. Nếu nhìn theo kỹ thuật nhé thì giá dầu sẽ hướng đến vùng 130 test lại đỉnh cũ 130 được thiết lập hồi tháng 3. Do vậy sẽ có hai kịch bản của giá dầu trên đường đi lên 130 Kịch bản thứ nhất là giá dầu đang đứng 120 này tăng thẳng lên 130 sau đó điều chỉnh xuống. Kịch bản thứ hai là giá dầu có thể test về vùng giá quanh 115 trước khi tăng ngược trở lại vùng giá 130. Như vậy tại hai kịch bản này thì đích đến đều là vùng 130 và do đích đến của nó 130. Như vậy tại kịch bản thứ nhất nếu giá tăng lên 130 thì chúng ta sẽ canh bán quanh 130. Chúng ta sẽ không mua được nữa. Đấy. Quanh 130 cộng trừ 0.5, dừng lỗ thì chúng ta dừng lỗ hai giá và chúng ta chốt lời thì chúng ta chốt lời 8 ờ, đến 10 giá cho tôi tức là 120 120 trường thứ hai nếu kịch bản 2 xảy ra là giá dầu điều chỉnh xuống 115 sau đó tăng lên 130 như vậy chúng ta sẽ mua tại 115 cộng trừ đấy chúng ta mua quanh 115 nhé cộng trừ 0.3 chúng ta dừng lỗ hai giá 113 cho tôi và chốt lời chúng ta hướng đến 130 đấy như vậy trong tuần nếu uh, cả hai kịch bản này xảy ra thì quanh vùng 130 cộng trừ 0.5 chúng ta đều bán uh, dừng lỗ hai giá và chốt lời 8 10 giá còn kịch bản mà giá dầu xuống 115 cộng trừ thì chúng ta mua và chúng ta chốt lời dừng lỗ hai giá chốt lời 7 10 giá đó là kịch bản giá dầu khá là dễ giao dịch rồi đúng không ạ đối với uh, ờ, chỉ chứng khoán Mỹ chứng khoán Mỹ tuần qua đi ngang cả tuần chúng ta không vào được lệnh nào cả xuống tuần tới thì cá nhân tôi vẫn thiên về hướng là giá dầu vẫn phải điều chỉnh test trở lại cái vùng gap trước đó đã thiết lập ở vùng quanh 32.100 Đấy, cộng trừ như vậy chúng ta sẽ canh mua quanh 32.000 đến 32.200 canh mua khi lớp gap chúng ta sẽ dừng lỗ 1% là dừng lỗ 317 chốt lời chúng ta hướng đến là 1.000 giá là 33.200 xa hơn là 34 ngàn rồi 1.000 để 1.000 đến 1.800 à, giá dừng lỗ thì 3, 350 ờ, giá cái này là cái chấp nhận được Trường ngược lại nếu giá test lên vùng 34 ngàn chúng ta sẽ bán tại đây dừng lỗ thì chúng ta nên dừng lỗ bán quanh 34 ngàn 100 cộng trừ 100 giá dừng lỗ 34.6 chốt lời hướng về 32 xa hơn là 30 như vậy thì dừng lỗ tầm 500 giá còn chốt lời thì tầm 2.000 à, đến 4.000 giá đối với chỉ số SP500 đối với chỉ số SP500 thì cũng tương tự chỉ số Dow Jones thôi đấy chúng ta sẽ hướng khi giá có xuống test lại quanh 4.000 chúng ta dừng lỗ 3.900 dừng lỗ 100 giá chốt lời chúng ta hướng đến 4.300 chốt lời 300 giá dừng lỗ 100 giá đó là đối với chỉ số S&P 500 mua quanh 4.000 cộng trừ 20 giá chính xác là chúng ta mua quanh là 3.970 đến 4.000 chứ không phải là 4.000 cộng trừ nhé 3.970 đến 4.000 đấy dừng lỗ 70 100 giá còn chốt lời 300 giá cho tôi trường ngược lại nếu giá tiến đến 4.300 chúng ta bán thôi nhé bán luôn 3 dừng lỗ 4.400 chốt lời thì hướng về 3.800 đốm chỉ số Nasdaq đốm chỉ số Nasdaq nhé tuần qua phục hồi hơi yếu chúng ta kỳ vọng chỉ số Nasdaq sẽ test lại quanh 12.000 như vậy chúng ta sẽ mua chỉ số khi chỉ số Nasdaq test lại quanh 12.000 cộng trừ 100 giá nhé chúng ta dừng lỗ khi giá phá qua à, 11.600 Đấy dừng lỗ 300 đến 400 giá. Chốt lời chúng ta sẽ hướng đến vùng giá 13.500. Như vậy chúng ta sẽ dừng lỗ tầm 3 ờ, 400 giá, chốt lời 1.500 giá. Trường ngược lại nhé, nếu giá tiến lên vùng 13.500, 13.600 chúng ta bán, dừng lỗ 14.000. Chốt lời hướng về vùng giá 12.000 xa hơn là 11.000. Có thể nói chứng khoán Mỹ thì tuần tới chúng ta đánh hai chiều. Tuần trước chúng ta kỳ vọng đánh hai chiều nhưng không lên được. Tuần này chúng ta tiếp tục thực hiện chiến lược cũ, có điều chỉnh một chút về điểm vào thôi. Đó là về chứng khoán. Còn đối với à, các cặp tiền tệ. Các cặp tiền tệ nhé. Thì cặp euro tuần trước chúng ta đã khớp lệnh rồi. Nếu mà bạn nào chưa chốt lời thì chúng ta tiếp tục duy trì vị thế thôi. Còn nếu mà bạn nào mà chốt lời rồi tuần tới chúng ta tiếp tục canh mua tại điểm cũ nhé. Vẫn là 1.0630 chúng ta vẫn dừng lỗ là 50 pip 1.0580 chốt lời thì chúng ta sẽ chốt lời là 200 pip 1.0830 thế thôi chúng ta không giao dịch quá nhiều còn bán thì chúng ta hoàn toàn không canh bán nhé đối với cặp ờ, đồng bảng trên ờ, USD bảng trên USD tuần qua chúng ta canh mua nhưng điều chỉnh không tiến à, tuần này thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục canh mua thôi bởi vì cá nhân tôi đánh giá những đồng này có thể xuống ngắn hạn nhưng mà sẽ có mức điều chỉnh lên do vậy đối với đồng bảng này chúng ta sẽ canh mua khi giá về 1.2390 1.2390 nhé chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 60 pip này đây phá qua cái đáy này đấy 1.2330 đấy dừng lỗ 60 pip chốt lời chốt lời chúng ta chốt lời uh, 250 pip 1.2650 240 pip nhé đó đồng bảng chúng ta không bán xuống nhé đối đồng uh, à, AUD USD Đồng này như lúc nãy tôi điểm tin thì chúng ta kỳ vọng đồng này sẽ là giảm giá trước và tăng giá sau khi mà ngân hàng trung ương Australia tăng lãi suất khá là mạnh. Như vậy đồng này chúng ta sẽ canh mua nhé. Tuần qua thì chúng ta đã bán, khớp lệnh bán. À, chúng ta bán tại đúng cái điểm MA200 đây 0.7260. Hiện nay thì giá đang 0.7200 tức là chúng ta lái được có 60 pip thôi. Có lẽ chúng ta canh để chốt lời thôi vì đồng này thì hiện nay các chỉ báo kỹ thuật đang ngược nhau ngắn hạn thì báo tăng nhưng mà chung và dài hạn thì báo giảm như vậy là các chỉ báo kỹ thuật đang cái nhau chúng ta sẽ kỳ vọng chốt lời đồng này tại là 0.7150 nhé chốt lời 100 pip thôi sau đó chúng ta sẽ canh mua đồng này tại 0.7100 Đấy, chúng ta dừng lỗ 0.7050 còn chốt lời cho 50 pip thôi 0.7250 Nói chung là đồng này thì chúng ta dự kiến là nó không biến động mạnh còn thực tế biến động mạnh hay không không biết do vậy chúng ta cứ giao dịch trong biên này thôi là chúng ta cứ dừng lỗ 50 pip và chốt lời là 150 pip như vậy là ok rồi đối với đồng à, đô la Australia à, đô la New Zealand NZD trên USD đồng này thì khó đồng này chúng ta không nhìn thấy xu hướng ngắn hạn ngắn hạn chúng ta chưa nhìn thấy chúng ta đang nhìn thấy xu hướng tăng ngắn hạn à, nếu mà với xu hướng tăng ngắn hạn này chúng ta có thể canh mua nhé đồng này chúng ta sẽ canh mua hiện nay giá đang là 0.6505 chúng ta sẽ canh mua khi giá giảm tầm 80 pip xuống là 0.6420 chúng ta sẽ dừng lỗ 50 pip là 0.6370 còn chốt lời thì có lẽ chúng ta chốt lời tại đỉnh cũ thôi 0.6560 như vậy chúng ta chốt cũng tầm 150 pip thôi dừng lỗ 50 pip đối ứng đồng à, USD trên yên Nhật đồng USD trên yên Nhật thì tuần qua tăng rất mạnh chúng ta bị dừng lỗ đồng này đúng không ạ chúng ta canh bán quanh 129 bị dừng lỗ lệnh này hiện nay giá đang là 130.8 đỉnh cũ của nó đang là 131.3 như vậy chúng ta cũng không biết là nó sẽ vượt đỉnh cũ hay không Có nên đảo chiều hay không Nhưng nguyên tắc nó có dấu hiệu tạo mô hai đỉnh thì chúng ta cứ bán ra tính sau Sai chúng ta dừng lỗ Nếu theo cái xu hướng này thì giá sẽ có xuống test lại đỉnh cũ 1313, 1315 Như vậy chúng ta sẽ bán tại 1313, 1315 Chúng ta dừng lỗ 132 nhé Chốt lời thì 129 ờ, Đấy chúng ta hoàn toàn có thể là giao dịch là chúng ta bán dừng lỗ 560 pip còn chốt lời thì 200 pip đúng sai thì tùy thị trường quyết định thôi đối với đồng bảng Anh trên đồng Yên Nhật đối với đồng bảng Anh trên đồng Yên Nhật thì xu hướng tăng giá đang được thiết lập do vậy đối với đồng này chúng ta lại canh mua lên nhé điểm mua lên chúng ta nằm ở đâu điểm mua lên có lẽ chúng ta chờ điểm giao cắt vàng giữa MA 50 và MA 200 trên H4 điểm giao cắt vàng của nó đâu đó quanh 161.5 như vậy chúng ta sẽ mua 161.5 nhé cộng trừ 10 pip dừng lỗ 60 pip là 160.9 còn chốt lời chốt lời chúng ta chốt lời 300 pip là 164.5 thôi đây cũng là một mức nó rất là cao rồi mua 61.5 mà chốt lời 64.5 rất là cao đó là toàn bộ nhận định Ờ, thị trường vàng forex tiền tệ tuần từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 6 à, chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công